Mặc kệ ngươi là ma gì Nếu ngươi không sợ thúi Thì đến đây ma âm hồn bất tán này Sao đi theo ta hoài vậy Lôi cặp đệ ta Trước giờ chưa từng làm chuyện mờ ám Cũng chưa từng án hiếp người khác người tìm ai Cũng không thể tìm ta được ra Là ma gia Ma gia mà ở trong khe suối Được rồi, được rồi, được rồi Ta thừa nhận Ta nợ Trần Tam Lục một mạng, Ta còn giả làm đàn ông gạt hắn Ai kêu tên thư sinh ngốc đó Không nhìn ra ta là một cô nương chứ Không lẽ Mà già muốn đến bắt mình sao Hình như không phải mai mà là trộm Cô là Con gái Tôi Thành thật khai báo Tại sao nữ cải nam trang trêu chọc tôi Cô còn dám nói tôi Bản thân cô cũng là nữ cải nam trang Tôi nữ cải nam trang là chủ ý của mẹ tôi Không phải ý của tôi Tôi cải nam trang ở nhà tôi liên quan gì đến cô Sao tôi phải giải thích với cô chứ Tôi sống ở đây trả tiền nhà đúng ngày Là nam hay nữ liên quan gì cô chứ Dĩ nhiên có liên quan rồi Một cô gái nhà lành sao phải cả nam trang hả Cô luôn lén lén lúc lúc Sợ bị người ta truy bắt hèn gì nữ cả nam trang trốn trại Nói thật đi Cô đã làm chuyện gì xấu Cô nói vậy, Tôi không có Cô có nói không Không nói Tôi bắt cô đến quan phủ đó Lôi gặp đệ không không không Lôi cô nương Cầu xin cô Đừng làm khó tiểu thư nhà tôi Đứng lên Đừng cầu xin cổ Lôi cặp đệ Uổng cho tôi coi cô là bạn Cô không có nghĩa khí Đến quan phủ lại không có thưởng vàng Cô nói thật cho tôi biết đi Tôi còn không muốn đến quan phủ chuốt lấy xui xẻo Nào Nói đi Tôi cũng không sợ cho cô biết Cha mẹ tôi ép tôi lấy một lãng tử phong lưu Tôi không chịu Nên tôi bỏ nhà ra đi Tôi nữ cải nam trang cũng là vì che mắt người khác Không muốn người mà họ phái đi nhận ra tôi Tôi lén lút cũng vì sợ bị bắt về nhà Tôi nói vậy cô hài lòng rồi chứ Trên đời này còn có cha mẹ như vậy sao Ép cô lấy một tên xấu xa Tôi đoán họ nhất định không phải là cha mẹ ruột của cô Có đúng không Lôi cặp đệ không cho phép cô phê bình cha mẹ tôi Cha mẹ tôi dĩ nhiên là cha mẹ ruột của tôi rồi Họ rất thương tôi Hận đến nỗi muốn ôm tôi vào trong lòng Ép cô lấy một tên xấu xa mà gọi là thương cô Tôi không hiểu Cha mẹ tôi chính vì không biết tên lãng tử này phong lưu cỡ nào Cho nên mới không chịu quỷ bỏ hôn sự Một mình tôi chạy ra đây Chính là muốn thu thập chứng cứ phong lưu của hắn Để họ tin tôi Quỷ đi hôn sự này Ý của cô là Cô biết tên khốn mà cô phải lấy đang ở đâu Tôi không muốn lấy hắn đâu Cô vừa lắc đầu vừa gật đầu Số cuộc phải hay không phải đi Phải hay không phải cái gì Tôi biết hắn ở đâu Nhưng mà tôi tuyệt đối không lấy hắn Vậy tức là một cái yes, một cái không no Vì chứ lô cặp đệ Cô còn nói tiếng Tây Dương với tôi nữa Tôi không thể nói với cô đâu Ok ok Học vấn quá nhiều cũng rất phiền phức có phải không Vậy bây giờ tìm được chứng cứ của lãng tử phong lưu đó chưa theo lẽ có nhưng bây giờ bị quỷ rồi cô đừng gấp chuyện này tôi giỏi nhất cô chỉ cần nói tôi biết tên khốn đó tên họ là gì sống ở đâu tôi sẽ có thể thu thập được chứng cứ từ hắn bỏ đi chuyện này do tôi tự làm tốt hơn tốt bụng không lãnh tình bỏ đi buồn ngủ quá Bây giờ tôi có thể ngủ chung giường với cô rồi chứ <laughs> Cặp đệ Buổi tiệc của cao phúc soái thế nào Tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi Mình đi rồi Bỏ tên mọt sách ở chỗ hồ ly tinh đó được không Không được không được Tôi phải đi xem thử Có cao phúc soái ở đó Còn lo cho tâm lục làm gì Theo con thấy Trong căn nhà nhỏ đó Ngoài người đàn bà họ lãnh ra Còn có một người Ta đoán quan hệ của họ không tầm thường Nếu không trừ đi sẽ trở thành hậu quản Còn phải diệt cỏ tận gốc cho nghĩa phụ Lên nữa lên nữa Bên trái bên trái bên trái Lên chút lên chút Sở Nguyệt cô nương Không sao chứ Ngày trước các hạ đã thương tôi Hôm nay cần gì phải cứu tôi Cô nương ta đã tạ cứu giúp Tạm biệt thì dù sợ Nguyệt có quan hệ mật thiết với kẻ thù của nghĩa phụ Nhưng cũng là quan có đầu nợ có chủ Sợ Nguyệt chỉ là một cô gái Không lẽ mình phải nghe lời của nghĩa phụ Đuổi cùng giết tận sao Người này năm nay hai mươi Họ Lương Tên Hằng Cửu Sống ở nơi nào đó trong trấn quan hỷ Mẹ họ Trần tên Ánh Trúc Tra được người này Giết chết không tha Chuyện này Cần phải làm ngay Giết chết sở nguyệt chưa đủ Lại kêu mình giết một thiếu niên 20 tuổi Lại không cho lý do nào cả Không lẽ ở trong lòng nghĩa phụ Mình chỉ là một công cụ giết người thật sao Nào cao công tử Tôi kính quân một ly Sở nguyệt cô nương Cô đường cao công tử này cao công tử nọ nữa Vậy sẽ xa lạ lắm Tôi tên Cao Phúc Soái Cô gọi tôi Phúc Soái được rồi Nào cạn Phúc Soái Cái tên này đặt hay lắm Hoàn toàn biểu hiện ra sự kỳ vọng của lệnh tôn đối với huynh Tôi nói cô biết Cái tên Cao Phúc Soái này cũng chỉ có tôi có thể dùng tôi có thể biểu hiện thật tốt ba chữ cao phúc soái này thì ra huynh là vì lấy mình làm gương mới cố ý đặt tên này à, không không không không đại trưởng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ cao phúc soái chính là tên thật của tôi may là huynh không phải mang họ lạ như đông phương nếu à, không thật là khó đi chung với hai chữ phúc soái đông phương Đông Phương gì chứ Đông Phương cũng không phải là họ lạ gì Căn cứ theo ghi chép trong phong tục Ra từ chấn ờ, Chấn dị chủ Đông Phương Đời sau cũng mang họ Đông Phương Tây Hán có người tên là Đông Phương Sóc Trần Công Tử học vấn hay Vậy Phúc soái Quỳnh có quen ai mang họ Đông Phương không Đông Phương Chưa từng nghe qua có lẽ là từng gặp mặt Nhưng mà chưa từng quen biết Kẻ thù của sư phụ họ Đông Phương Không hợp với tên Cao Phúc soái Sao sư phụ còn phải kêu mình dụ dỗ Cao Phúc soái chứ Sở Nguyệt cô nương Tôi có thể ngày nào cũng qua đây Đàn cầm nói chuyện với cô không Tôi là một người mãi nghệ Có thể có người cố định đến ủng hộ Dĩ nhiên vui lòng nhưng huynh có ý đồ gì Tôi Tôi chỉ ngưỡng mộ cô Có thể đàn ca Cho nên thật lòng thật dạ Muốn làm bạn với cô Đàn ông các người đều là vậy Bề ngoài thì nói rất đường hoàng Thực tế trong lòng Lại có chủ ý khác Cô đừng bao giờ đem tôi so với đàn ông khác Trên bản chất tôi khác với họ Sở Nguyệt ca hát bán nghệ Nghe rất nhiều lời nói ngọt ngào Có người thầy thốt Có người chỉ trời vẽ đất Cuối cùng không phải đều là ý của túy Không ở rượu sao Sớm muộn gì cũng lộ ra đôi hồ ly Sở Nguyệt cô nương tôi xác định Đàn ông ở chung với phụ nữ trong một thời gian dài Nhất định sẽ nảy sinh tình cảm Bây giờ tôi đối với cô Thật sự tâm vô tạp niệm Cô muốn tôi làm sao chứng minh đây Trần Tam Lục Quân đừng đọc sách nữa Quân làm chứng cho hai chúng tôi đi Chứng minh tôi tâm vô tạp niệm với sở nguyệt Cái gì Làm chứng Nhưng tôi phải làm chứng cái gì Tam Lục không biết gì cả Không được, không được Không được Quân Quân Được rồi Hãy để thời gian chứng minh tâm vô tạp niệm của Quân đi Không ờ, được, không được Sở Nguyệt cô nương Hôm nay tôi nhất định phải để cô tin Cao Phúc soái tôi là một quân tử Sư phụ Người trước mắt đơn thuần như vậy Sao có thể là kẻ thù mà người muốn tìm chứ Có rồi Cái này nè Sở Nguyệt cô nương Hôm nay tôi tặng đồ này cho cô Biểu thị quyết tâm Thành ý của tôi Nhưng dây chuyền ngọc này Có thể đại diện cái gì chứ Cô đừng bao giờ Xem thường dây chuyền ngọc này Đồ này Là tính vật định thân Mà cha tôi tặng cho tôi đó Nếu không có nó có lẽ Cao Phúc soái tôi Luôn vợ cũng không lấy được Vậy huynh đâu thể tặng nó cho tôi Không được, tôi không thể lấy số người cô nương Lễ vật quý giá mới có thể biểu thị sự quyết tâm của tôi Phải không? Món đồ này Có thể cưới được vợ Cưới vợ có lẽ là thật Nhưng hình như nó không có duyên với tôi Cao huynh Cao huynh Phúc soái Đắc tội rồi Cao huynh Cao huynh Sao uống nhiều rượu quá vậy Go window Các lộ thần linh hồn ma Các người nghe cho kỹ đây Lôi cặp đệ tôi Đến để cứu người Các người đừng không phân rõ tốt xấu Gây phiền phức cho tôi còn chừng Kiếm quả đào trong tay tôi đó còn có dây chuyền tỏi trên người tôi nữa Còn có Tôi ở trong miệng tôi vừa mới ăn thú chết các người bây giờ Các người Không nghe hiểu tiếng người sao Quỷ thần Quỷ thần dĩ nhiên không nghe hiểu tiếng người rồi Lôi cặp đệ Người đang nói gì vậy Trần Tam Lục Trần Tam Lục Còn nói giao quấn không được uống rượu Theo tôi thấy là không thể uống rượu ít Hồ Ly Tinh không có ở nhà Nhất định là ông trời đang giúp mình Ông trời, ông yên tâm Con nhất định cứu Trần Tam Lục đi Không làm ông thất vọng đâu heo cũng không có nặng như huynh Uống nhiều rượu như vậy Thì lẽ nên có mùi rượu chứ Sao lại không có Tôi thúi lắm sao Thúi quá thúi quá Trần Tam Lục nằm yên đó Trần Tam Lục Quỳnh phải cầu nguyện cho tôi đó Đừng để thần ma Còn có Hồ Tiên thứ đồ lộn xộn gì đó đuổi theo tôi nha Nhưng mà Quân cũng chơi tôi thúi Chắc là thần ma bất xâm Tên mọt sách này Số cuộc nhà hắn xa cỡ nào Còn chưa tới nữa Chân tôi cũng sắp gãy luôn rồi Đứa nhỏ này Đi cả đêm chưa về Nó chưa từng như vậy Đứa nhỏ này Trên miệng nói là không để ý thân thế của mình Trong lòng Không biết buồn bã cỡ nào Chuyện mà lão la nói với mình Mình làm sao nói với nó đây Là Tam Lục về sao Bà là Tôi là mẹ nó Tam Lục nó Quỳnh ấy ở đây Sao lại uống say rồi Còn uống tới say bí tỉ nữa Bà muốn đánh muốn chửi Hay là đợi tôi đỡ Quỳnh ấy về phòng trước đã phải phải, phải. Nào nào thật là khéo tay đó Nếu muốn gã vào đây Còn không bị người ta ghét chết sao Tiểu ca xin dừng bước Đại nương có chuyện gì sao à, Tiểu ca tên họ là gì Tại hạ Tiêu cục tiếng Hải Lô Cặp Đệ Hẹn gặp lại Lô Cặp Đệ Ngươi thật vô à, dụng Sao gặp được bà Đã rối loạn lên vậy Khách quan Dậy à? đi à? Dậy đi Sao mình lại về đây Tả Phi Tả Phi Sao lại lại về đây Sở Nguyệt đâu Tối qua đệ uống say Là ta dẫn đệ về Vậy Sở à? Nguyệt có biết không hay là huynh miễn cưỡi dẫn đệ về đây Sở Nguyệt cô nương đó khinh công rất giỏi Trong giây lát đã đuổi kịp chúng ta Nhưng đệ không cần lo Ta đã giải thích với cô ấy rồi Tả Phi Huynh thật quá đáng Sau này chuyện của đệ và sở nguyệt Không cần huynh lo lắng Phúc soái Ta nói cho đệ biết Trấn Quan Hỷ là địa bàn của cha vợ đệ dân tướng quân Để ở đây phóng đạn Làm theo ý mình Hoàn toàn không coi lời của ta ra gì Nhưng người kết hôn với kẻ xấu xí đó là đệ hay là huynh Tả Phi Đệ kêu huynh một tiếng ca ca Là để tôn trọng huynh Nhưng không có nghĩa là huynh có thể tùy tiện can thiệp vào cuộc sống của đệ nếu đệ muốn thoái hôn Cũng phải đợi nghĩa phụ đến Đợi cha đến đợi cha đến Quân nói cô nào bao nhiêu lần rồi Nhưng cha đệ đâu Ông ấy ngoài kiếm tiền ra Vẫn là kiếm tiền Kiếm tiền Ông ấy đặt đệ ở vị trí thứ mấy Thật ra nghĩa phụ đã Cha đệ đã cái gì Quỳnh nói không ra phải không Vậy đệ nói với Quỳnh một lần cuối cùng Trừ phi cha đệ đến trấn quan hỷ Đệ mới theo hai người đến dân gia Nếu không Xin hai người đừng can thiệp vào cuộc sống của đệ Phúc soái Có tránh ra không Xin lỗi Ta đã hứa với nghĩa phụ Tránh ra Thiếu gia Hai vị thiếu gia Tôi đi mua đồ ăn sáng Đều mua món hai người thích ăn đó Thiếu gia Ăn sáng đi Tả phi ăn đi Phúc soái Phi thiếu gia Phi thiếu gia Có phải huynh còn giận thiếu gia nhà tôi không Mụn nhọt Người đến theo gia hồi nào Sao phi thiếu gia lại hỏi cái này Phi thiếu gia Có phải huynh muốn đuổi tôi về nhà không Tôi nói tới nỗi khô cả miệng Nhưng thiếu gia nhà tôi cũng không nghe lời Quỳnh phải nói tôi làm sao đây Phi thiếu gia của đánh tôi đi đánh tôi đi Nhưng đừng đuổi tôi về nhà Cha mẹ tôi ở dưới quê còn đang đợi tiền của tôi Tôi còn chưa cưới vợ nữa Tôi Ta nhớ lúc người đến cao gia Vẫn còn là một đứa nhỏ Ta cũng chỉ có mười mấy tuổi thôi Phải Lúc đó Nói ra Ngươi là được nghĩa phụ mua về Ta là được nghĩa phụ nhận nuôi Còn có một hữu dược ca Ở câu gia Chúng ta có khác gì chứ Dĩ nhiên là khác Phi thiếu gia quân là chủ nhân Tôi là người hầu Đây chính là khác biệt lớn nhất <laughs> Thiếu gia Người hầu Có gì khác chứ Còn không phải đều là con cọp của người khác sao dạ, Mẹ, dạ. chào buổi sáng Mẹ thật muốn chửi con Mau uống trà cho tỉnh rượu đi dạ. Mẹ Mẹ tưởng Tam Lục uống say thật sao Tam Lục không có quên quy định của mẹ Không được uống rượu Một giờ cũng không được uống Con không có uống rượu Tối qua con sai thành như vậy mà Con cũng không biết Con làm sao mà về nhà được vậy Là một cậu thanh niên ở tiêu cục đưa con về đây Không lẽ là Lôi cặp đệ Mẹ không biết Con có bạn ở tiêu cục hồi nào Dạ. Nè Cái này nói ra dài dòng Người của tiêu cục Ai cũng quay phong lực lượng Hiếm thấy có một thanh niên Mặt mày thanh tú như vậy dạ. Mẹ Lôi cặp đệ Mặt mày thanh tú Tính cách là rất phóng khoáng Dữ dằn Lúc dạ. chửi người còn lợi hại hơn nữa Cậu ấy cổng con về đây Mẹ không nhận ra cậu ấy dữ dằn cỡ nào Cậu ấy cổng con về đây Trần Thanh Lục Trần Tâm Lục Sao con không nhớ gì được hết vậy Con chỉ nhớ Có một mùi Rất thúi rất thúi Sao mẹ lại lấy nó ra vậy Duyên phận chưa dứt Duyên phận chưa dứt Mẹ Con thật sự không hiểu ý của mẹ Tam lục và túi tiền này Không còn dính líu gì nữa Con mong mẹ có thể nhìn thoáng một chút Con à Cha ruột của con Đến tìm con rồi Cái gì Con à Con nghe mẹ nói cha ruột con Lưu Danh là chủ quầy của tủ trang Lưu Gia. Nhưng mà, không lâu trước, tủ trang gặp biến cố, người thừa kế đã qua đời. Người thừa kế mà mẹ nói, chính là đứa con của người cha chưa từng nuôi dạy con ngày nào vì người đàn bà khác. Mẹ không cho con nói cho con như vậy, mẹ. Con có thể nhận ông ấy là cha con, vì đây là sự thật. Nhưng con không thể tôn trọng ông ấy được, thật đó. Nhưng dù sao mấy cũng là cha con Mẹ Con không muốn nghe chuyện của Lưu Gia nữa Họ không liên quan đến con Con đứng lại cho mẹ Cha con và thê tử bây giờ Kim Doanh Doanh Có một đứa con Năm nay 12 tuổi Nó là người thừa kế của tủ trang Lưu Gia Nhưng không lâu trước nó đột nhiên bệnh nặng Cho nên đã qua đời rồi Mẹ Đứa con duy nhất của họ chết đi Tuy là tội nghiệp Nhưng mà Cũng không liên quan đến nhà chúng ta Đều là lỗi của mẹ Theo lẽ Con là người thừa kế của Lưu Gia Là lúc đầu mẹ Vì sự bất bình của một mình Không có cho con họ Lưu Cũng không nói cho con biết thân thế từ sớm dạ. Mẹ Con cảm thấy Họ Trần không có gì không tốt 20 năm nay Con đã quen sống ngày tháng không có cha rồi con à, mẹ có lỗi với con dạ. Mẹ, bao nhiêu năm nay Ông ấy chưa từng tìm chúng ta Bây giờ vì dục niệm của mình mới biết tìm đến Mẹ kêu con phải làm sao nhận ông ấy Không, con à Lúc đầu cha con vốn dĩ không biết có con dạ. Mẹ Mẹ nói cái gì dạ. Mẹ Những chuyện này là ai nói với mẹ Là một người luôn giúp đỡ chúng ta đã nói cho mẹ biết À chứ Chúng ta ra ngoài hãy nói Nơi đây đi Ông sốt cao như vậy Không phải là phong hàn bình thường mà có liên quan đến vết thương ở sau lưng ông Nói đi Vết thương sau lưng ông Vì dính chất độc Giả lại Chậm trễ một thời gian quá lâu Độc khí phát tán Nguy hiểm đến tính mạng Ý ông nói Có lẽ ta sẽ chết Lão gia Tôi phải mau chóng kê toa thuốc cho ông Không thể chậm trễ nữa Còn không mau đi Tam Lục à, à? Sự bù đắp bao nhiêu năm nay của Doanh Doanh Cậu có thể hiểu cho tâm ý của bà ấy không Kim Doanh Doanh không cho cha tôi Biết mẹ tôi có mang tôi Thì đã phạm tội lớn phá hoại nhân luân Thì dù bù đắp thế nào cũng là uổng phí Tam Lục Không được vô lễ Bá mẫu con Giúp chúng ta bao nhiêu năm nay Nuôi dưỡng con Cho con đọc sách Cho con ăn no cho con mặc ấm Mẹ Không lẽ mẹ tha thứ cho bà ấy sao Nỗi khổ của mẹ phải chịu bao năm nay Họ đều biết sao Tất cả đều do bà ấy tạo thành Con thà là không cần họ giúp đỡ Thân là phụ nữ Mẹ có thể hiểu được Một người phụ nữ Vì bảo vệ gia đình và chồng của mình Thì dù yếu đuối thế nào Cũng sẽ trở nên rất dũng cảm Thậm chí ích kỷ Tam lục à Doanh doanh làm vậy Không phải một năm hai năm Là hai mươi năm Hai mươi năm đó Cậu còn có thể nói bà ấy giả tạo là giả nhân giả nghĩa không? Tôi cho rằng Bà ấy là thật lòng hy vọng mẹ con hai người Có thể sống sót Tam lục à Đợi bao nhiêu năm nay Mong bao nhiêu năm nay trong lòng mẹ Đã không còn hận từ sớm Hy vọng duy nhất của mẹ Chính là con đó Tôi nghĩ mẹ cậu đã nói với cậu rồi Cậu có một huynh đệ cùng cha khác mẹ Tên là Lưu Hàng Trưởng Mới có 12 tuổi Đã bị một trận hạo kiếp đoạt đi tính mạng Nó tuổi nhỏ mất sớm Bỏ trống một gia nghiệp lớn Cũng rất quan ức So với nó Tôi không có sự che chở của cha Nhưng cũng cảm thấy rất hạnh phúc Cho nên Có cha hay không Cũng không sao cả Tam lục Tam lục Tôi biết cậu rất hiếu thảo Đối với sự cực khổ bao nhiêu năm qua của mẹ cậu Cậu vẫn để trong lòng Nên mới không chịu nhận lưu danh làm cha có đúng không Ông ấy sinh ra tôi Ban cho tôi tính mạng không thể phủ nhận sự thật này à, Tam lục à Vậy nếu ông ấy Muốn cậu gọi ông ấy một tiếng cha thì sao Xin đừng làm khó Tam lục Tam lục à Tôi biết cậu đọc rất nhiều sách Tôi hy vọng Ngoài phân rõ thị phi ra Càng phải biết Tính người cần phải thông đạt Tam lục chỉ biết Phải là phải Không phải là không phải Tam lục Vậy nếu mẹ cậu hy vọng cậu làm chuyện này thì sao? Con à Con đến tử trang một chuyến Đi nhận lại cha con đi Mẹ Mẹ từng nói với Tam Lục Chúng ta họ Trần Không phải họ Lương Không lẽ trên đời này Không có ai có thể thuyết phục được cậu sao Cậu xem tôi là ai Đi Ngươi là ai Ngươi là ai Ngươi là ai Ân công Xin nhận của tam lục một lạy Mau đứng lên đi Lão la Ông chính là ân nhân đã cứu tam lục ở trên thị tập Ân công Lúc nãy đã mạo phạm Cậu đừng trái một câu mạo phạm Phải một câu tha thứ Nếu cậu muốn cảm ơn Vậy được Theo tôi đến tử trang một chuyến Nhìn nhận cha của cậu Coi như báo đáp ân cứu mạng của tôi Tam lục Xin nghe căn dặn cô ở chỗ của sở Nguyệt cô nương Không gặp được cao phúc soái thật sao Hình như cô rất quan tâm cao phúc soái Ai quan tâm hắn chứ Là tự cô nói mà Sở Nguyệt cô nương mời ba người đến nhà cổ Vào ba người Ra cũng nên là ba người chứ Cô chỉ thấy Trần Tam Lục Vậy còn Cao Phúc Soái Ai mà biết Cao Phúc Soái đó thích sở nguyện như vậy Tên mọt sách lợi ở đó trở ngại làm không tốt Hắn đã dẫn sổ nguyệt đến chỗ khác Ôm ấp từ lâu rồi Sợ nguyệt cô nương đó Chắc không có hứng thú gì với tên mọt sách đó Bỏ một mình hắn Nhìn thấy vừa tức Vừa tội nghiệp Cô đang nghĩ gì vậy Lôi cặp đệ Cô không được nói với người khác tôi là phụ nữ đó Còn tôi nữa Được Nhưng chuyện này Cũng không thể giấu mẹ tôi được nếu bà ấy biết chúng ta tiếp tục gặp bà ấy Sau này nhất định sẽ trở mặt Đợi khi tôi có cơ hội thích hợp Tôi mới có thể nói cho bà ấy được Tóm lại cũng không được nói dai cả Được được được Hai người cũng không được nói với người khác Tôi là con gái đó Tôi nói với ai đây Dạ lại Cũng không có ai để ý Cô là đàn ông hay đàn bà Ai nói không có ai để ý Nếu tên mọt sách đó biết tôi là con gái Thì sẽ ngất xỉu đó Người đó Trong bụng, trong mắt, trong miệng đều là sách thánh hiền Nếu hắn biết chúng ta là hoàng hoa khuê nữ Cả ngày giả làm đàn ông đi chung với hắn Dĩ nhiên hắn sẽ ngất xỉu Lôi cặp đệ Nói cô là con gái Nhưng cô còn thô lỗ hơn đàn ông nữa Cô có thù với tóc sao Là tóc này chống đối với tôi Tôi hận đến nỗi một dao cắt hết nó Tóc của cô thật là thô sơ Còn rối nữa Tóc của ai mà không rối Cô không có à Đừng nói là tôi không có Tiểu ma qua Qua đây cho cổ sợ thử một chút đi Thật đó Tôi sẽ làm người tốt tới cùng Tiểu ma qua Chuẩn bị đầu tóc Chúng ta cả Nam Trang là bất đắc dĩ nhưng đừng quên Chúng ta vẫn là con gái Vẫn phải có dáng vẻ của con gái Vậy là vậy sao Như vậy Châu Dân à Ta đã để cái đó Dạ. Mẹ Con đi rồi ừ, Một mình mẹ ở nhà Làm sao sống đây Một mình mẹ Cũng sống mấy chục năm rồi Không cần lo cho mẹ Mẹ ở nhà đợi con Con với La Thuốc Đi sớm về sớm dạ. Mẹ Tam Lục vẫn không yên tâm Tam à? Lục à Phải giống một năm tử Hán một chút chứ Mẹ cậu Tôi tự có sắp xếp Lão La Mấy chục năm nay một thân một mình Tôi sống quen rồi Ông không cần lo đâu Mẹ 20 năm nay Con chưa từng rời khỏi mẹ nửa bước Con à Lúc trước Mẹ luôn bắt con ở bên cạnh mẹ Bây giờ mẹ nghĩ Ra ngoài sẽ có ích cho con hơn Trên đường con có thể gặp được nhiều người Nhìn thấy nhiều phong thổ thân tình Có lẽ con sẽ thay đổi Mẹ Con nhất định không phụ lòng khổ tâm của mẹ được rồi Trước khi xuất phát, Tôi phải đi sắp xếp lại Đảo đảm không chút sai sót Không được Không được đâu Tam lục tuy là người đọc sách Tay trói gà không chặt Nhưng mà vâng không thể để trưởng bối chia bớt gánh nặng giùm con Con tự làm được rồi dạ, Tam dạ. lục Là thúc của con làm vậy Tự có lý lẽ Lần này chúng ta đến tử trang Ta phải giả dạng người hầu của con Đi theo trên đường Tại sao chứ Tam lục à Mặt mũi của La Thúc ở trên giang hồ Vẫn còn có người nhận ra Cho nên lần này Chúng ta phải im lặng một chút Một mặt có thể che tai mắt người khác Hai là Thúc cũng có thể âm thầm bảo vệ con Vẫn là ông suy nghĩ chu đáo Lần này tôi yên tâm rồi Ngoài ra chúng ta còn phải đi tìm mục tiêu cục Để áp tiêu tốt hơn là Thúc, Thúc nghĩ nhiều quá rồi Trên đường có tam lục bảo vệ Thúc Cần gì tốn tiền mà bảo tiêu chứ <laughs> Ta đâu cần con chăm sóc Tìm bảo tiêu là có nguyên nhân khác Là vậy Cha con đưa thư nói ta biết Nói lần này đi đường xa Trên đường Khó tránh bị kẻ xấu dầm ngó Tìm bảo tiêu dạ, Cũng có thể đề phòng không may Nhưng người làm bảo tiêu Nhất định phải là người mà chúng ta tin được Con suy nghĩ cho kỹ đi Nói tới người làm bảo tiêu Thì tôi có một người Đám nhà đầu thú này Dám gạt tới trên đầu của lão nương Quỳ xuống hết cho ta Mẹ Con lại không có phạm tội Con không còn quỳ có đúng không Hơn nữa Con là con gái của mẹ Con là nam hay nữ Mẹ còn không biết sao Tôi đã nói rồi không được gạt mẹ tôi Con cũng quỳ xuống đi Mẹ Con đâu có sai đâu Con quỳ xuống đi Con còn dám nữa hả Cùng họ gạt mẹ Rõ ràng là biết được sự thật Phải đó Cô biết còn không nói cô cũng có tội Dì Thiên Tiêu Uống trà đi vì đại nhân đại lượng Con kêu tiểu ma qua đi mua đồ ăn ngon cho gì nha Tiểu ma qua Mau lên Đi mua đồ ăn ngon Được Dì Thiên Tiêu Nếu không phải chuyện này còn phải giữ bí mật Không thể nói cho dì biết Bây giờ dì cũng biết rồi Dì tốt bụng độ lượng Tha thứ cho chúng con đi Cặp đệ nhà tôi là nam hay là nữ Chuyện này còn phải giữ bí mật sao nhưng mà cô Không được nói cho người khác biết Cô kêu tôi và cặp đệ Vì cô giấu cả thiên hạ Tôi 两个妹妹也就此一世，云野和娘一样的背影。 吉弟，吉弟，吉弟，你没事吧？你不要吓我，你醒一醒啊！我们还有好多事情没有做，还有好多话没有说，吉弟， <laughs> 吉弟，父帅，我求求你不要这样子惩罚我了，好吗？雨夜，对不起，你给我挺住。 丢失，我会永远跟你在一起。我为了敌人的义女，背叛了师父，主任，我什么都没有。陈三爷，我只喜欢你。 <laughs> 我也要你只喜欢我。